Prepare to engage À, đến động game, đến động flame cố mạng lên, đứng ở trên free solo À, yeah, biến cả vũ trụ hóa thành đêm Chúng mới toàn lên, toàn là bọn lên Mỗi mình tao, bảo thằng thật đầy biết là lead out, out Vũ trụ pháp sư đến thì chúng mày Chúng mày bậy Zen, Jack sư, đống đà Xòe còn cái pham như đang nhảy Combo như đá đống, tao mà không bổ thì chưa giữa ai nhảy Đang chơi đùa thì dừng công đuổi Anh bảo thằng cứng em đừng hay hay Nhưng không kịp vì anh mải gai quá Em lại chối, cứ không cay Thôi nhớ đâu mình thắng được thì sao Gần em ơi tất cả kỳ vọng đạt được tao một tháng 11 này ngôi sao chỉ là tao Sáng lên có dậy sau tàu tóc cảm biến với hào quang trên người của dân chơi tỏa sáng Mùa đến giữa sắc mày hòa tan táng Các em gọi tên anh lòng hảo hảo Con búa đỏ bột xanh Cầm rừng bọn nó cân lộ anh bắn chắc Thấy ai con buồn cười Tự sửa đi ông đây là game hai người Chơi một mình bắn đám Dụ AD đi ăn rồng hắc ám Anh cánh tim à, Tao căng hứa Ngủ trong giường cứ như cua Tóc thì tao bị on Non Biết tao đi tranh nền Sắp qua là phút up up Như nào ad tao lên đánh thêm bắn như bắn bướm à, chơi như đang quăng game ta phải đi cắn phố sao mỗi tối hot đi ăn đêm yeah.